Anh mừng du tột tình đấy thì sao nào Anh yêu em yêu em đấy thì sao nào Mong rằng em đừng say quá rồi banh cảnh Ta chưa quen chưa biết rồi lại lang làng à, à, à. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu dù là một lời thôi Nếu em có yêu nói đi ngại gì À à U u À à Nếu em có yêu nói đi ngại gì À À À Câu chuyện đến đây là hết rồi Nếu hay mọi người hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé